Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Thành Pháp của mình ngày hôm nay Vâng, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Toàn Chính Sát ngày hôm nay Hôm nay em Toàn sẽ review lại khu dân cư nhà ở Mỹ Phước Khánh để cho cả nhà à, biết chi tiết hơn nha Dạ vâng ạ, thì hiện tại à, mình và Hiền Vi đang đứng trên một con đường Đường này gọi là đường Đơ Ba trong khu dân cư Mỹ Phước Khánh Để review một lò, lô đất Lô này có tổng diện tích là 64 mét vuông Và lô này có tên là LK9O số 8 nha cả nhà Vâng, à, thì để em giới thiệu sơ qua dự án khu nhà ở Mỹ Phước Khánh thì cả nhà hình dung nha thì khu nhà ở Mỹ Phước Khánh nằm ngay mặt tiền đường à, DH605 thuộc phường à, Mỹ Phước Khánh à, Bến Cát, Bình Dương và quy mô của dự án này là 4,8 hecta và dự án này là dự án 1 trên 500 nên là cho Nam Trâm một trong những cái dự án mà rất là nhiều khách hàng à, trước khi mà hình thành thì rất là nhiều khách hàng băn khoăn là sợ không có số như thế này như thế kia nhưng mà hiện tại là dự án này đã có số và mật độ xây dựng cũng đã chiếm là tầm khoảng là 20 phần trăm rồi nha cả nhà à, thì hiện tại là à, trời nó hơi hơi tối tại vì bây giờ cũng là năm rưỡi chiều rồi nên là hai anh em tranh thủ để quay để review cái lô liên kế thì liên kế 8 ô số 9 này có diện tích là bề ngang là 6m và chiều dài là 10,6m nha cả nhà nha rồi bây giờ à, em nhất Toàn sẽ quay chi tiết à, khung cảnh ở, của cái lô này tức là chi tiết xung quanh của chúng ta cho cả nhà xem nha à, bây giờ như thế này này Hiền Vi à, ở đây á thì anh sẽ cầm máy quay cho Hiền Vi và Hiền Vi sẽ chỉ là từ móc cọc bên này tới bên này xong tới ra sau nghĩ sau là nó thành ra là 5 nhân cho 10,6 là được rồi à, ok cả nhà nhé rồi ok xin mời cả nhà nhé à, cả nhà hãy theo chân Huyền Vy nha để tiếp nối cái video lúc này thì ngay sau đây à, em sẽ um, quay và giới thiệu cái mốc lô giới để cho cả nhà biết cái lô lên đến 9 lô số 8 nhé thì à, bắt đầu cái mốc này như này này nhá à, mốc này thì đoạn à, mốc này đi qua bên này là ngang là 6 mét với cả nhà nha 6 mét và hiện tại là lô này vị trí rất là đẹp và xung quanh là không có bị dính à, máu da hay là dính chủ ờ, điện gì hết nha khi chúng ta xây nhà là chúng ta sẽ xây sát vặt vế của của vỉa hè này luôn nha cả nhà nhá sát mặt lên luôn chúng ta không cần phải chừa phần đất nên là diện tích đất chúng ta sẽ xây hết luôn ha ờ, từ từ phía mép vỉa hè

lên rất là nhiều rồi ạ à. phía bên kia là đã có hai căn hai căn là ờ, tức là đang uh, chuẩn bị hoàn thiện và tết này thì đã có nhà mới để uh, ở rồi và phía bên này thì cũng có ờ, ba uh, căn nữa ba căn nữa thì cũng thế nào của bên em cũng đã xây nhà rồi vì thế là uh, chỉ trong vòng một năm nữa thôi thì được ba năm thì đã có, có rất là nhiều khách hàng uh, xây nhà ở đây bởi vì sao ạ à? khu này nó liền sát với đường uh, cao tốc năm thì khu này thực sự sẽ rất là phát triển nên là